Enggak. Mm -hmm. hôm nay muôn chiều chiều muôn chiều fine trong mây là mây áo à đêm mơ khuya im lặng lặng sương a bay gió lạnh tình tình nỗi dạ, những em vẫn cho em thấy ơn đời cho em vui ơn dạ, đời ừ. ngày nào quen rồi nghiệt là thế <clears throat> thì người ta cho đời đời